Xin chào quý vị và các bạn à, Tại sao cần phải bùng nổ theo đà Trong việc xác nhận xu hướng đi lên của một giai đoạn chúng ta gọi là sóng hồi Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn à, Lý do là chúng ta cần phải bùng nổ theo đà Thì chúng ta mới đầu tư được à, Tuy nhiên thì bùng nổ theo đà có góc nhìn rất nhiều góc nhìn khác nhau Nên để chúng ta hiểu rõ về lý do tại sao cần phải bùng nổ Cần phải, cần phải xác nhận xu hướng khi chúng ta đầu tư ở trong thời gian vừa qua thì ờ, trên thị trường thì Dũng thấy rằng nó rất nhiều những khái niệm như bùng nổ theo đà uh, có một số đi bảo bùng nổ theo đà rồi có một số bảo không nên từ cái bùng nổ theo đà này nó cũng có rất nhiều khái niệm khác nhau có nhiều trường phái khác nhau có nhiều phương pháp khác nhau có nhiều cách gọi khác nhau tuy nhiên thì cái quan trọng nhất nó không phải là bùng nổ theo đà nó có cái gì mà quan trọng là nếu nếu cái phiên bùng nổ theo đà hoặc là chúng ta có khái niệm bùng nổ theo đà nó có mang lại cho chúng ta cái kết quả giao dịch của chúng ta hay không à, thực tế thì có rất nhiều nhà đầu tư khi mà thị trường có phiên bùng nổ theo đà họ vẫn bị thua lỗ rất là nặng lý do tại sao thì cái câu chuyện ở đây nó không phải là bùng nổ theo đà hay là không bùng nổ theo đà bình thường thì theo cái khái niệm của Dũng dù là thị trường có bùng nổ theo đà hay không bùng nổ theo đà nếu mình nắm rõ bản chất của thị trường mình vẫn có thể lựa chọn được những cổ phiếu tốt tuy nhiên thì bùng nổ theo đà thì nó giúp cho chúng ta nhìn thấy cái cơ hội nhiều hơn số lượng nhiều hơn và đặc biệt là rủi ro chúng ta sẽ gì ạ được giảm thiểu đáng kể khi mà chúng ta đầu tư thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta cần phải bùng nổ theo đà thì trong quá trình nghiên cứu của các nhà đầu tư chứng khoán như là Liam Moore, uh, O'Neill, Mac Mini và rất nhiều các trường phái phân tích kỹ thuật khác thì việc mà họ đưa ra cái điều quan trọng nhất là cần phải liên quan đến gì ạ đó là thị trường chung thị trường chung là thị trường tổng thể là thị trường gì ạ đại diện cho gì ạ đại diện cho tập hợp tất cả các cổ phiếu nên chính vì vậy mà nếu thị trường chung xác nhận một xu hướng đi lên thì điều mà chúng ta thấy là phần lớn cổ phiếu sẽ gì ạ cũng xác nhận theo à, tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ cái câu chuyện ở đây là nếu bùng nổ theo đà mà chúng ta lựa chọn sai cổ phiếu thì việc mà chúng ta bị thua lỗ là điều đương nhiên trong một vài ngày gần đây thì Dũng cũng đọc uh, một số các trang thông tin thì có một số thì nói rằng là hiện tại có rất nhiều cổ phiếu đang gì ạ đang giảm và đây là cơ hội rất là tốt để thu gom cổ phiếu nếu bên chúng ta gõ gọi về bùng nổ theo đà thì cái cái điều mà những cái cổ phiếu mà nó đang giảm giống như cổ phiếu nhóm bất động sản hoặc là một số nhóm cổ phiếu ngành thép thì đây có phải là cơ hội để chúng ta mua hay không nếu bùng nổ theo đà bao nhiêu chị em nghĩ rằng là nếu bùng nổ theo đà thì nhóm cổ phiếu ngành thép ngành chứng khoán à, ngành chứng khoán hoặc là ngành bất động sản đấy ngành bất động sản và ngành thép là cơ hội để mua thì comment số 1 vì giá nó rẻ còn bao nhiêu chị em nghĩ rằng là đây không phải là cơ hội thì comment số 2 để chúng ta xem là cái khái niệm nào này anh chị em nắm rõ đến đâu bởi vì nếu chúng ta không nắm rõ được cái gì ạ bùng nổ không nắm rõ được cái gì ạ khái niệm không nắm rõ được cổ phiếu dẫn đầu không nắm rõ được gì ạ thực trạng của nhóm cổ phiếu thì chúng ta đang đầu tư gọi là đầu tư ngược đấy thì ở đây thì có rất nhiều các bạn đã hiểu là số 2 tại vì nhưng trên báo thì họ đã nên khuyến nghị chúng ta làm gì ạ trên báo trên truyền thông trên media thì họ khuyến nghị chúng ta làm gì ạ họ chúng ta khuyến nghị là mua những cổ phiếu được chiết khấu rẻ hơn mua những cổ phiếu rẻ và đang được thị trường giảm sâu hơn họ đang khuyến nghị thì đấy chính là cách đầu tư của gì ạ của mất tiền và Dũng thấy là nhiều chuyên gia cũng nói như vậy thì thực tế là họ về cơ bản là họ không đầu tư nếu họ làm như vậy chắc chắn họ mất tiền nên nếu mà họ nói như vậy là họ sẽ không đầu tư nếu anh chị em nào đồng ý với Dũng con uh, nguyên lý như này thì comment số 3 tại vì cái việc mà gì ạ à, đầu tư mất tiền thì chắc chắn họ sẽ không đầu tư bởi vì làm theo như vậy là chắc chắn mất tiền nếu anh chị em đồng ý bởi vì chúng ta có thể gì ạ chúng ta có thể đo lường chúng ta có thể gì ạ dùng rất nhiều các công cụ từ trước đến nay để đo lường cái điều này là cái mà chúng ta có thể đo lường được chứ không phải là Dũng nói một cách bừa bãi Thế câu chuyện ở đây đó là câu chuyện của gì ạ? À? Thế thì bùng nổ rất ra chúng ta phải đi tìm những nhóm cổ phiếu dẫn đầu. Bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu nó mới tạo ra chu kỳ thị trường. Nhóm cổ phiếu dẫn đầu nó mới bước vào một chu kỳ mới. Nhóm cổ phiếu dẫn đầu nó cho chúng ta thấy là dòng tiền của các tổ chức họ đang ưa chuộng hay họ đánh giá một cái nhóm ngành nào đó đang được tích cực. Ví dụ hôm qua tôi có chia sẻ ngành thép. Tại sao ngành thép bây giờ nó ảnh hưởng bởi vì thứ nhất là gì ạ cái lượng hàng tồn kho thép rất là nhiều cái thứ hai là giá thép phôi thép đang xuống giảm vì giá phôi thép đang có xuống giảm chứng tỏ rằng là việc mà gì ạ nhà đầu tư họ không có nhu cầu về phôi thép họ có thể dự đoán tức là cái cái những doanh nghiệp chủ thép họ là những người rất là thông minh rất giỏi họ không có nhu cầu về thép họ không có nhu cầu về phôi thép bởi vì cái sản lượng đầu ra của họ không có hàng tồn kho của họ nhiều nên hàng tồn kho càng lớn sản lượng đầu ra lại không có thì rõ ràng thì à, tài sản của họ bị giảm khi mà giá giảm hàng tồn kho lớn và đặc biệt nữa là gì ạ chi phí nguyên phụ chi phí tổ chi phí về uh, lưu kho chi phí về vay chi phí về nhiều các yếu tố khác nữa nên dẫn đến là tài sản của dạng họ giảm khi mà tài sản nó giảm thì cổ phiếu nó giảm cổ phiếu nó giảm thì chúng ta bảo là rẻ rẻ để mua thì có là nó chúng ta gọi là có nực cười không ạ tức là cái vấn đề ở đây chúng ta là hàng tồn kho nó giảm và giá nó rẻ cái quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng là khi nào xu hướng thép khi nào ngành thép có dấu hiệu hồi phục để chúng ta mua lúc đó chúng ta sẽ không bị mua giá ở mức cao thay vì chúng ta cứ nghĩ rằng là giá thép nó đang giảm so với đầu năm là mất đến 5 60% chúng ta mua vào thì về cơ bản giá thép có thể sẽ tiếp tục giảm sâu và giảm sâu nữa và dẫn đến là cổ phiếu chúng ta giảm rất là sâu và đấy chính là một nguyên nhân chúng ta mất tiền bởi vì thiếu hiểu biết còn mất tiền thứ hai đó là gì ạ đó là chúng ta có thể mua vào những cái mã cổ phiếu không may nó bị phá sản là dẫn đến chúng ta mất trắng tài sản mất rất nhiều thứ nên nếu các bạn hiểu rõ điều này comment số 4 tức là không phải là chúng ta mua cổ phiếu nó rẻ mà quan trọng là chúng ta phải biết cổ phiếu đó khi nào nó có dấu hiệu hồi phục chu kỳ của nó nhớ là chu kỳ của nó có dấu hiệu hồi phục vậy ở đây chúng ta nói về chu kỳ thì trước khi chu kỳ có dấu hiệu hồi phục thì thị trường chung nó cần phải gì ạ cần phải xác nhận xu hướng đảo chiều về cơ bản thị trường chung xác nhận xu hướng đảo chiều thì cái điều quan trọng là cái nhóm cổ phiếu nào dẫn đầu. Mà khi cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu thì thực tế nó tạo ra chu kỳ chưa? Chưa, nó chưa thể tạo ra chu kỳ mà nó chỉ là khởi đầu cho một xu hướng mới. Còn xu hướng mới có tiếp tục hay có tiếp tục gia tăng nữa hay không thì chúng ta cần phải rất nhiều các biến khác nữa về biến về kinh tế vĩ mô biến ngành biến gì ạ à? lợi nhuận biến gì ạ à? được hưởng lợi về chúng ta gọi dũng thì gọi là dũng gọi là ngòi nổ nó phải hưởng lợi được rất nhiều ngòi nổ trước khi nó bước vào một chu kỳ mới nên nếu sóng hồi thôi thì nó chỉ là sóng hồi thôi nhưng ít nhất là nó cũng có cho chúng ta sóng hồi còn nếu cổ phiếu như là bất động sản nó đang lao dốc nó đang rơi thẳng đứng thì chúng ta có mua hay không ạ bao nhiêu bạn thấy là hôm qua Dũng có chia sẻ một cổ phiếu nào đó hai cổ phiếu nào đó và sau đó nó giảm sàn để anh chị em có thể comment cho Dũng được không ạ tức là cái việc này nếu chúng ta gì ạ chỉ cần tư duy một chút thôi ạ chỉ cần thông minh một chút là chúng ta có thể biết ngay được là nó sẽ như nào và tới đây nó sẽ như nào và thậm chí là sau này nó như nào tại sao nó lại bất thường như vậy câu hỏi là tại sao nó lại bất thường như vậy nên bây giờ đánh giá là xử những bạn bảo là đánh giá cổ phiếu này thì thời điểm hiện tại là không thể đánh giá được bởi vì có nhiều các yếu tố bên trong nhiều các yếu tố bên trong mà chúng ta chưa thể biết thời điểm này khi mà dòng tiền vẫn đang được thoát ra khi dòng tiền vẫn đang được thoát ra vẫn đang được thoát ra mà chúng ta chưa thể biết được cái dòng tiền đó khi nào dừng giảm nên nếu mà chúng ta cứ đánh giá theo cái cách phân tích cơ bản hay là đầu tư giá trị mà chúng ta đang thấy thì cái điều này thực sự là dẫn đến mất tiền mất tật mang thậm chí là mất toàn bộ tài sản rất là nhanh bởi vì Dũng đã trải qua giai đoạn này nếu bạn nào mà đồng ý cái quan điểm cá nhân của Dũng thì comment số 6 để quan điểm cá nhân nhá không phải quan điểm của số đông bởi vì Dũng sẽ không mua cổ phiếu khi nó đang lao dốc thẳng đứng khối lượng lớn mà không biết gì ạ à, khi nào nó dừng bởi vì cứ trung bình giá xuống thì mất rất nhiều thời gian nó mới lên lại giá cũ được nên đây chính là cái bài học đầu tiên và Dũng muốn gửi anh chị em đó là cổ phiếu bét bảng vậy chúng ta cần phải nắm rõ được là bét bảng một số anh chị em thì cứ tập trung là bùng nổ theo đà là cái gì nhưng Dũng muốn cho anh chị em là nhóm cổ phiếu bét bảng để chúng ta đừng có thấy thị trường hồi phục nếu có bùng nổ theo đà lại đi mua những nhóm cổ phiếu bét bạc là chúng ta gì ạ cõng một gánh nợ và lúc đấy chúng ta lại bảo là hóa ra là cái ông này lùa gà hóa ra là gì ạ dũng lại phím hàng mà nó không đúng sau lại bảo bùng nổ theo đà nó không đúng hoặc là có những cái lời mà chúng ta nó không được tích cực trong những cái gì ạ comment ở dưới nên tất cả những cái bài học mà Dũng chia sẻ nó đều mang ý nghĩa là những chiến lược những tư duy trước trước khi chúng ta để đến với cái cái để bảo thứ hai là bùng nổ theo đà thế thì ở đây chúng ta gọi là bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà mục đích của bùng nổ theo đà đó là gì ạ cho chúng ta xác nhận một xu hướng tăng cho chúng ta nếu mà nói về một cách chính xác là cho chúng ta xác nhận một xu hướng đảo chiều ở giai đoạn đầu của một chu kỳ rất là đầu của một chu kỳ có thể thành công có thể thất bại tùy thuộc vào gì ạ bùng nổ theo đà có sức mạnh đủ lớn hay không thế thì bây giờ dũng sẽ phân tích cho chúng ta có hai trường hợp hai cái cách để chúng ta nhìn nhận về bùng nổ theo đà không may nếu chúng ta mắc phải là chúng ta có thể thấy rằng rủi ro chúng ta rất là cao nên nếu bạn nào chuẩn bị sẵn sàng thì hãy comment sẵn sàng để dũng sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta hôm nay ạ nếu các bạn đồng ý ạ thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ạ chúng ta sẽ nhìn thấy thị trường chung nếu bạn sẵn sàng comment sẵn sàng nhá để Dũng bắt đầu thị trường chung ok tuyệt vời thị trường chung thế thì cái câu chuyện ở đây nó không phải là nếu về góc độ nào đó các bạn mua cổ phiếu chỉ khi mà nó vượt qua đây chỉ vì nó vượt qua cái điểm giữa này này cái điểm giữa là cái điểm mà Dũng rất là thích bởi vì lúc này nó cho chúng ta đây là đáy thứ nhất đây là đáy thứ hai và xác nhận đi lên vượt qua cái đỉnh này chúng ta là đáy được điểm mua có độ an toàn cao nhất nếu thị trường mà xác nhận vượt qua cái đỉnh này có độ an toàn cao nhất thì đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư và chúng ta gọi là an toàn chúng ta có thể mua ở phiên này nếu các bạn nhớ là hôm trước Dũng có chia sẻ là chúng ta có thể mua ở những phiên này với cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Nếu anh chị em có nhớ thì comment cho Dũng là nhớ được không ạ? Tức là cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu này hoặc là comment cho Dũng một số cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là Dũng có chia sẻ. Và đến hôm qua thì nó đã có lợi nhuận. Tuy nhiên thì cái quá trình hồi phục này có thể trong tuần này thôi ạ nó có thể tạo ra cái phiên bùng nổ vượt qua cái điểm này vượt qua điểm này vậy khi nó bùng nổ vượt qua điểm này thì phần lớn nó sẽ tạo ra một cái vai ở bên phải có thể thấp hơn cái vai à, cao hơn cái vai này nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải nó có cái thời gian để kiểm tra vậy để chúng ta mua bùng nổ theo đà thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn nhóm cổ phiếu chẳng hạn nhóm cổ phiếu CTG thì chúng ta sẽ không mua nữa bởi vì nó đã có điểm mua sớm trước hôm nọ rồi khi mà chúng ta gọi là thị trường nó mạnh hơn và những cổ phiếu này vượt qua đỉnh sớm hơn thì chúng ta thấy là chúng ta mua dạng thứ hai là dạng mà cổ phiếu đang được tái tích lũy chẳng hạn cái cổ phiếu này đang được tái tích lũy thì nếu chúng ta mua nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta có thể mua những cái cổ phiếu MBB cũng tương tự như vậy chúng ta cần phải mua nhưng MBB nếu điểm này dao động lớn quá các bạn nhá nếu điểm này dao động lớn quá thì cái xác suất thành công không cao hoặc là chúng ta có thể thấy một vài cổ phiếu như Techcombank đây là cái điểm Techcombank nếu Techcombank mà vượt qua cái điểm chúng ta gọi là điểm này thì chúng ta cũng có thể một gọi là cái điểm mua đầu tiên hôm trước thì một số bạn có thể mua ở đây rồi chúng ta gọi là mua cổ phiếu Techcombank ở dạng gì à, mạnh nhất ở vùng đáy so với nhóm ngân hàng nhịp sau tức là cái tại sao bởi vì cái nhóm ngân hàng là những nhóm mà một số cổ phiếu đã gãy đáy thì cái cổ phiếu này là mạnh nhất còn nhóm cổ phiếu mà chúng ta là vượt qua đỉnh hay là vượt qua xu hướng đây chúng ta gọi là vượt qua xu hướng ở trên kênh trên thì cái nhóm cổ phiếu như tôi có là BIDB uh, ờ, CTG và một vài cổ phiếu khác nữa có thể là có ACB ACB đấy là nhóm cổ phiếu mạnh hơn nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment cho Dũng là các bạn hiểu được không ạ đấy là cách chúng ta đang nhìn thấy góc độ vậy nên ở đây chúng ta thấy rằng là việc mua cổ phiếu không phải là chúng ta cứ thấy cổ phiếu nào chúng ta cũng mua chúng ta sẽ biết rằng là một vài hôm nữa Fed sẽ gì à, tăng lãi suất đúng không vậy nếu xét tăng lãi suất nó có bùng nổ theo đài hay không thì câu chuyện ở đây đó là nó do gì ạ à, phản ứng nhà đầu tư nếu mà Fed mà tăng lãi suất với lãi suất cao hơn bình thường thì sao giả sử Fed mà tăng lãi suất lên 7% thì điều gì diễn ra dự đoán của người ta là 0,5% tất cả cái dự đoán là 0,5% nếu mà Fed mà tăng cao hơn thì được diễn ra ở đây dũng đang nhìn thấy có hai cái điều kiện và các bạn có thể thấy được hôm qua hôm nay thì chưa có thời gian để xem kỹ là cái giá USD nó đang có dấu hiệu test lại cái đáy dưới thông thường test lại đáy dưới đáy dưới là đa phần nó sẽ có những đợt hồi phục tiếp theo khi Fed tăng lãi suất hoặc là chỉ số Dow Jones đang ở gặp một vùng kháng cự cao nên có thể đây chính là đợt vừa rồi nó là nó hồi rất mạnh và nếu trong trường hợp phép tăng lãi suất thì nó có thể tiếp tục đảo chiều cho chúng ta gọi là những yếu tố về tâm lý thôi còn về cơ bản chỉ số Dow Jones vẫn đang trong chen đi xuống và cái xu hướng xuống nào này nó có tiếp tục đến bao lâu thì chúng ta cần phải có thời gian phân tích một cách chi tiết hơn bây chúng ta quay trở lại Việt Nam ở Việt Nam chúng ta thấy thời điểm này tất cả những gì đang diễn ra nó mang tính chất sóng hồi là cao còn bắt đầu từ có thể quý 4 hoặc là quý 1 sang năm khi mà lãi suất bắt đầu có ảnh hưởng đến các nhóm ngành đến các cổ phiếu thì lúc này chúng ta thấy là lợi nhuận doanh thu bắt đầu bị ảnh hưởng nợ xấu ngân hàng có thể bắt được ảnh hưởng và lúc đó việc mà cổ phiếu có thể bị gì ạ à, tác động khá là nhiều và nếu chúng ta đầu tư giai đoạn gọi là đầu tư dài hạn trong lúc này thì Dũng thấy rằng là nó chưa an toàn không biết nếu các bạn nào có đồng ý với Dũng cái điều này không ạ nếu đây là quan điểm cá nhân của Dũng nhé là nếu anh chị em thấy là cái điều này và nó là đồng ý comment số 10 tức là Dũng đang nhìn thấy là góc độ là lạm phát của Việt Nam đang có dấu hiệu gia tăng cái điều thứ hai đó là lãi suất trong thời gian rất nhiều các ngân hàng tiếp tục gia tăng cái điều thứ ba đó là Fed tiếp tục tăng lãi suất nên áp lực lên tỷ giá chúng ta rất là lớn và cái điều thứ tư nữa là gì ạ châu Âu thì thời hiện tại là vừa rồi lạm phát châu Âu là lên hơn 10 phần trăm nên chính vì vậy nhu cầu về mua hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu có thể tới đây sẽ bị ảnh hưởng nên tất cả những doanh nghiệp xuất khẩu nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì giá gì ạ giá cả leo thang châu Âu nên dẫn đến là họ sẽ có nhu cầu thắt chặt chi tiêu cái điều thứ hai là khi mà chúng ta nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam thì hiện tại nó đang đắt nên chính vậy những doanh nghiệp mà nhập hàng hóa là cũng bị ảnh hưởng bởi vì giá bán ở Việt Nam không cao nhưng lại phải nhập hàng hóa ở nước Mỹ giá cao hơn nếu mà những uh, đặc biệt nữa là chúng ta thấy là nếu trong trường hợp những doanh nghiệp liên quan đến gì ạ vay tiền vay nhiều tiền bằng gì ạ? USD thế ở đây chúng ta hiểu đơn giản này nếu chúng ta nhìn thấy Hòa Phát á, thì các bạn hiểu đơn giản ngoài hiện tại Hòa Phát nó đang bị ảnh hưởng kép ảnh hưởng thứ nhất là gì ạ ảnh hưởng thứ nhất là giá phôi thép trên thế giới giảm ảnh hưởng thứ hai là gì ạ giá thép nó tác động đến giá thép đang xuống giảm khi mà giá thép giảm tồn kho lớn nên dẫn đến là gì ạ tài sản bị giảm rất là nhanh và khi tài sản giảm nhanh thì tại sao lại đi đầu tư vào nó cái điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà Hòa Phát vay ngoại tệ rất lớn lên đến gì ạ 50% tổng tài sản 50% là khoản vay vậy khi mà giá USD nó ở mức cao thì tự nhiên là trích lập dự phòng trong thời gian tới khi mà trích lập dự phòng tỷ giá lớn và khi trích lập dự phòng tỷ giá lớn thì có phải là gì ạ à, tài sản sẽ giảm rất mạnh khi mà tài sản mạnh thì tại sao lại đầu tư giá trị tại sao lại mua vào thì không biết là các bạn có cái câu hỏi câu giải thích nào như vậy không tức là cái tài sản chúng ta dự đoán là trong thời gian nó tới thì nó giảm tiếp bán khi nó giảm tiếp thì làm gì có giá rẻ làm gì có giá hợp lý để chúng ta mua vào nên đấy chính là cái đầu cái tư duy của chúng ta nó đang bị à, ảnh hưởng bởi cái gì ạ mua cổ phiếu nổi tiếng mà chúng ta không biết khi nào nó kết thúc chu kỳ còn ngành ngân hàng thì về cơ bản chúng ta thấy là lãi suất của ngân hàng thì vừa rồi nó cũng gia tăng cái điều thứ hai chúng ta thấy là rõ ràng là lợi nhuận ngân hàng trong thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp ngân hàng là đang có lợi nhuận rất là cao nên chính vì vậy thì rõ ràng áp lực tác động đến gì ạ thị trường là không cao tức là áp lực áp lực của cái cái nhóm ngân hàng tác động đến gì ạ thị trường tức là bị giảm là không cao bởi lợi nhuận nó đã có rồi nên đây cũng là một cái ngành mà dũng có thể dự đoán là sẽ là những đoạn đoán rất dắt nhưng ở đây dũng có muốn nói anh chị em đó là phần lớn các cổ phiếu gì ạ phần lớn các cổ phiếu ngân hàng tới đây nó đi theo một cái khuôn mẫu như này hay là mẫu hình này đây là chúng ta gọi là mẫu hình nếu chúng ta để ý một chút giả sử chúng ta lấy một cổ phiếu như là cổ phiếu Techcombank ạ chúng lấy một cổ phiếu nổi tiếng thì cái cổ phiếu này nếu nó đúng thì nó phải kéo vượt qua đỉnh đây và nó hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược trước khi tăng thì đây là xác suất thành công rất là cao và sau khi nó đến giá vùng 40 thì có thể nó sẽ tích lũy ở trên vùng 40 mất khoảng nửa năm đến một năm trước khi tăng tiếp hoặc là nó xấu thì nó chỉ đến cái vùng 40 này tiếp tục giảm tiếp nên các bạn cần phải hiểu đây là sóng hồi còn một vài cổ phiếu như là Vietcombank nếu những cổ phiếu Vietcombank này nếu chúng ta bỏ qua những cái thời điểm gọi là mua có độ an toàn thì cổ phiếu này không còn dư địa hoặc là nếu nó hồi phục hôm qua với khối lượng thấp thì khả năng điều chỉnh rất là cao nên chính vì vậy thì rõ ràng thời điểm này nhìn một vài cổ phiếu về ngân hàng thì chúng ta thấy là ACB thì bùng nổ theo đà lúc này nó vẫn chưa có sự ổn định các bạn nha chưa có sự ổn định nên nếu phân tích một vài các cổ phiếu chưa ổn định thì rõ ràng tức là nếu bùng nổ theo đà thì cổ phiếu này nó chỉ lên được một hai phiên nó lại rung lắc nên cái dư địa thành công sẽ không cao nên dù là chúng ta có mua dựa vào bùng nổ theo đà thì chúng ta cần phải quan tâm mẫu hình chẳng hạn những cổ phiếu này bứt phá bùng nổ theo đà thì cái dư địa của nó cũng không cao bởi vì rõ ràng khối lượng lớn nhưng biên độ đây rất là nhỏ so với đây cùng khối lượng nhưng biên độ đây nó cao hơn biên độ nhỏ hơn tức là cái sức mạnh của nó không còn nhiều và đấy chính là cách phân tích của Dũng DVD nếu bạn nào hiểu rõ thì có thể comment đó là gì ạ đó là tất cả những điều này Dũng muốn chỉ cho chúng ta rằng là không phải cái ngôn ngữ bùng nổ theo đà giống như ngoài đường kia người ta nói là gì ạ không cứ mua là thành công đâu ạ bởi vì những cái cổ phiếu phải tạo ra những nền tảng rất là tốt những cổ phiếu để giúp chúng ta có cái sự xác nhận thành công chứ không phải là chúng ta mua theo cái mà mong muốn của rất nhiều người mà nghĩ rằng là nó phải bùng nổ theo bạn thành công thế thì Dũng làm video này để các bạn thấy là không nên quá kỳ vọng tại vì nó nếu nó có sự chắc chắn thì Dũng sẽ tiếp tục phân tích tiếp còn chưa chắc chắn thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn vào buổi sáng như này để các bạn nắm rõ được à, ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã nắm rõ được thì cái chủ đề hôm nay Dũng nói hai phần phần thứ nhất đó là những cổ phiếu bét bảng là những cổ phiếu đang đi xuống như là những cổ phiếu DG ở ờ, nhóm bất động sản những cổ phiếu ngành thép thì lúc đấy ta tạo lại trừ đứng ngoài tại vì đấy là những cổ phiếu bét vào nhóm thứ hai là nhóm mà có thể dẫn đầu ngân hàng nhưng hiện tại nhóm này nó tích lũy vẫn chưa đủ nên nó có đi lên nó cũng chưa chắc là an toàn bởi vì những cái cổ phiếu nó có điểm mua sớm như là ACB như là BIDB, CTG nó đã chạy qua hết rồi hôm trước cũng có chia sẻ cái này nếu bạn nào gọi là chúng ta gọi là liều mua được một tức là mua tết thôi mua mua mua là mua sớm rồi thì dũng thực ra là dũng mong muốn là chúng ta lúc nào an toàn nên nếu mà chúng ta thấy là chúng ta đều có lợi nhuận hôm qua cả nhưng quan trọng là chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ cái cái gì ạ bản chất rõ ràng của nó và đây chính là cái cách mà dũng đầu tư thực tế là gì ạ kiếm được lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán nó rất là dễ nếu chúng ta tuân thủ hiểu rõ được bản chất của nó thì những cái điều mà Dũng chia sẻ ở đây đó là chúng ta đang nắm rõ bản chất của nó thay vì chúng ta đi nghe những lời khuyên mách nước mà không nắm rõ thực sự là những cái, cái gì tạo ra cái gì nên ở đây chúng ta thấy là mọi thứ nó phải đến từ nguyên nhân gốc rễ của nó thay vì chúng ta nghe ai đó mà chúng ta chỉ nắm được cái ngọn thôi là chúng ta sẽ dẫn đến không thành công trong đầu tư xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào buổi sáng ngày mai chúc các bạn có những quyết định sáng suốt trong đầu tư và mong nhận được các những ý kiến đóng góp của bạn bằng bên dưới nếu các bạn nào thấy những video này hay hữu ích thì có thể comment cho Dũng vào dưới ô chat ở phần dưới cái cái cái video này dưới cái đường link của uh, kênh để Dũng biết rằng là các bạn đang nghĩ gì và các bạn đang mong muốn điều gì để Dũng làm video tiếp theo hướng dẫn cho các bạn xin cảm ơn